Đây, ông nào có vợ không chịu rửa bát thì đến cho tôi Tôi cam kết chữa khỏi 100% Như trường hợp nhà tôi này thì ờ, vợ tôi ba đời ờ, thất truyền nghề rửa bát rồi Đến đời vợ tôi thì thất truyền hẳn Đấy, đến với tôi tôi chữa trị cũng khỏi rồi nhưng mà mặt thì hơi phụng phịu với khó ưa một tí thôi Nhưng mà anh em cứ yên tâm Cam kết chữa khỏi 100% Chí sợ là không chữa nhà tôi thôi chứ những ai đã chữa là chưa ai khỏi Nhá, ông nào cần chữa trị vợ giờ bát thì inbox nhá